năm 1989, một thanh niên sống tại Bỉ được tiên đoán sắp phải chết trong một tai nạn máy bay. Dù ngạc nhiên vì anh không có ý định đi đâu bằng máy bay, nhưng anh vẫn quyết định ở suốt trong nhà và không dám đi đâu. Nhưng cuối cùng một chiếc máy bay chiến đấu bay thử ở Ba Lan bị sự cố, viên phi công nhảy dù ra ngoài, nhưng sau đó máy bay vẫn vượt trên 1.000 km để lao vào nhà anh thanh niên Bỉ, và anh là nạn nhân duy nhất. Chiếc máy bay trong câu chuyện trên cứ như thể cố gắng tìm anh thanh niên ấy để thực hiện đúng như lời tiên đoán vậy. Kinh ngạc hơn, vì sao mà người khác có thể biết trước sự việc này để tiên đoán cho anh ta chính xác đến như vậy? Phải chăng số mệnh chúng ta đã được an bài từ trước? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống lắng nghe 5 câu chuyện ly kỳ về khả năng biết trước số mệnh bản thân, qua đó để hiểu hơn về vận mệnh đời người và cách hóa giải. 1. Đại Văn Hào có mối quan hệ định mệnh chết chóc với sao chổi. Mark Twain là nhà văn nổi tiếng người Mỹ và có một mối quan tâm đặc biệt đến sao chổi Halley. Không chỉ bởi nó xuất hiện lần đầu tiên vào đúng ngày ông chào đời ngày 30 tháng 11 năm 1835, mà bản thân ông luôn cảm thấy mình có một mối liên kết chặt chẽ với hiện tượng không gian này. Trong cuốn tự truyện xuất bản năm 1909 của mình, ông đã viết Tôi ra đời cùng lúc với sao chổi Halley vào năm 1835. Nó sẽ quay trở lại vào năm tới và tôi nghĩ mình sẽ ra đi cùng nó. Đấng toàn năng chắc chắn đã nói rằng đây là hai thứ kỳ quặc không lý giải nổi. Chúng đã đến cùng nhau thì sớm muộn chúng sẽ ra đi cùng nhau. Dẫu có người cho rằng đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng nó thật sự là một lời tiên tri. 76 năm sau khi xuất hiện lần đầu, Ngày 20 tháng 4 năm 1910, sao chổi Halley đã bay qua trái đất lần thứ hai. Một ngày sau đó, trong căn nhà của mình ở Redding, con Connecticut, Mark đã qua đời vì một cơn trụy tim. 2. Dự đoán về cái chết ngoài biển khơi William Thomas Stead được mệnh danh là cha đẻ của tạp chí khổ nhỏ hiện đại, là một nhà báo điều tra gan dạ Ngoài công việc biên tập và hoạt động xã hội, Step còn là một nhà văn chuyên viết truyện hư cấu và thơ thể loại huyền bí. Ông có một tác phẩm mang tên The Sinking of a Modern Liner xuất bản năm 1886 trên tờ Pullman Gazette kể về câu chuyện chiếc tàu thủy rời khỏi Anh tới New York và không may bị tai nạn, hành khách đều bị chết đuối vì thiếu thuyền cứu hộ. Ông còn không quên nhấn mạnh rằng đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Một tác phẩm khác của ông có tên From The Ogur To The New cũng nhắc đến chuyện một con tàu đâm vào một tảng băng trôi chết người. Và 20 năm sau, ông Stepp đã có mặt đúng trên chuyến tàu Titanic huyền thoại. 3. Tuyên bố trước cái chết của mình trên đài phát thanh Frank Pastore, một vận động viên bóng chày trong những năm 1980. Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang làm chương trình phát thanh cơ đốc giáo toàn quốc và đưa ra một lời tuyên bố hết sức lạ lùng về cái chết của chính mình ngay trên đài. Trong chương trình diễn ra vào ngày 19 tháng 11 năm 2012, Pastore bỗng nhắc đến triết lý về những chiếc xe máy và sự ngắn ngủi của cuộc sống. Ông hỏi những khán giả của mình rằng, các bạn biết tôi cũng lái xe máy phải không? Bất cứ lúc nào, Nhất là với những kẻ ngốc chạy vượt ra khỏi làn đường của mình và lao vào làn của tôi mà không thèm bật xi nhang thì chỉ trong một phút giây thôi tôi đã có thể nằm gọn trên mặt đường 210 rồi. Vài giờ sau chương trình ấy, Pastore đã lái xe máy trên đúng đường cao tốc 210 và một người phụ nữ 56 tuổi đã mất lái, lao xe qua làn đường và tông vào ông. Pastore văng ra khỏi xe máy của mình và bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, rơi vào trạng thái hôn mê rồi qua đời một tháng sau đó y như những gì ông đã tiên đoán. 4. Xe bói biết sẽ chết vì tai nạn máy bay, đóng cửa ở nhà nhưng vẫn không thoát. Năm 1989, tại ngôi làng Co Oi Gem, gần thị trấn quốc trải nước Bỉ có một anh thanh niên tên là Wim ZLAR, hay còn gọi là Mắc vì thất tình đã tìm nhà chiêm tinh để hỏi về nhân duyên của mình. Mắc rất thất vọng khi được nhà chiêm tinh cho biết rằng anh không những không tìm được người yêu mà còn có thể chết trong một vụ tai nạn máy bay. Lúc đầu anh không tin những lời tiên đoán này vì anh không có kế hoạch đi máy bay hay kế hoạch du lịch nào cả. Nhưng với thái độ thả tin là có còn hơn là không, anh quyết định sẽ ở nhà, đóng kín cửa không ra ngoài trong một thời gian. Anh nghĩ như thế tai nạn máy bay sẽ không thể xảy đến với mình. Thế nhưng, vào ngày 4 phần 71 1989 khi Mắc đang ở nhà như thường lệ thì nghe thấy tiếng gầm lớn rồi một chiếc máy bay lao xuống nhà anh. Kết quả đúng như lời tiên đoán, Mắc thiệt mạng ngay tại chỗ bởi một tai nạn hàng không không ngờ tới. Báo chí và dư luận lúc bấy giờ càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng chiếc máy bay gây tai nạn cho Mắc không phải là một máy bay hàng không dân dụng bình thường mà là một chiếc máy bay chiến đấu MiG-23 xuất phát từ tận sân bay Quebec ở Ba Lan. Hôm ấy, khi nó được đại tá Nikolai Skuidin lái thử nghiệm thì động cơ bất ngờ phát nổ, máy bay mất tín hiệu khỏi màn hình radar và hướng thẳng ra biển. Trước tình thế khẩn cấp, đại tá Skuidin đã có một quyết định đúng đắn là nhảy dù ra khỏi máy bay. Nhưng ngay sau đó, chiếc máy bay không có phi công ấy bằng một cách nào đó đã hoạt động trở lại và bay tiếp một quãng rất xa. Nó vượt qua không phận nước Đức, Hà Lan và khiến các nước này giật mình, phải lập tức điều hai phi đội chiến đấu cơ đến giám sát và đánh chặn nếu cần thiết. Nó bay tiếp qua không phận nước Bỉ và cuối cùng, khi gần hết nhiên liệu, nó rơi ngay trên nhà mắc, phá hủy toàn bộ ngôi nhà và anh là người thiệt mạng duy nhất trong vụ tai nạn nổi tiếng này. 5. Thái sư được tăng nhân tiết lộ phải trải qua 7 lần thoát chết trước khi được làm quan. Lưu Thái Sư Triều Minh, tên gọi là Lưu Kiện, 1433-1526, người Lạc Dương. Khi ông mới sinh được hơn một tháng, có một tăng nhân hóa duyên đi ngang qua nhà, vừa nhìn thấy đứa bé, Cao Tăng liền nói Đứa trẻ này bảy lần chết mà không chết, qua 40 tuổi làm đến quan nhất phẩm, thọ ngoài trăm tuổi. Người nhà nghe xong liền ghi nhớ lời dự ngôn của vị tăng nhân ấy, trước lúc Lưu Thái Sư 40 tuổi, quả nhiên gặp 7 lần đại nạn. Tuy nhiên, lần nào cũng vậy, ông đều lần thoát chết một cách hy hữu. Lần thứ nhất, khi ấy ngồi đọc sách trong ngôi miếu cổ, nửa đêm bỗng dưng mưa to gió lớn, xét đánh ầm ầm khiến bức tường cũ trong ngôi miếu bị sập đổ lên người ông. Mãi đến sáng hôm sau có người phát hiện ra cứu thoát. Lần thứ hai, trên đường vào kinh ứng thí, giữa đường gặp phải nhóm cướp. Sau khi chúng cướp hết tiền của liền trói ông lại vùi vào trong tuyết, suýt chút nữa thì bị đông cứng mà chết, may thay có người đi đường phát hiện cứu sống. Lần thứ ba, khi tham gia thi hội, đột nhiên trường thi bị cháy, ông không có đường chạy, cuối cùng phải mạo hiểm chạy xuyên qua đám cháy mới thoát thân. Lần thứ tư, một hôm đến nhà bạn ăn cơm, chủ nhà muốn giữ chân khách nên đã khóa cửa lại. Ai ngờ đột nhiên nhà lại bị lửa cháy, rất nhiều người đều bị chết cháy hôm đó, Duy chỉ có mình lưu kiện thoát nạn. Lần thứ năm, lần này ông bị bệnh phong hàn, hôn mê 3 ngày 3 giờ đêm mới tỉnh. Lần thứ sáu, lưu kiện cùng đoàn đi sứ, giữa đường thuyền bị sóng to đánh vỡ, ông phải bám vào tấm ván trôi nổi trên sóng nước mấy ngày mới được cứu. Lần thứ bảy, một hôm, Lưu Kiện đang nằm ngủ trưa, đột nhiên nhìn thấy có một tia sáng lóe lên kèm theo tiếng sấm dữ dội. Tia sét đánh trúng con mèo đang nằm cạnh ông khiến nó chết ngay tại chỗ. Ông sợ quá cũng ngất luôn, mãi tới nửa ngày sau mới tỉnh dậy. Tất cả 7 đại nạn này đều xảy ra trước lúc ông 40 tuổi. Sau đó trở đi ông bắt đầu cuộc sống bình an, con đường quan trường cũng ngày càng rộng mở, sau trở thành tể tướng của Hoàng đế Hiếu Tông dưới một người trên vạn người. Sau này ông trở thành nguyên lão tiên triều, được ban cho chức thái sư, sống thọ ngoài trăm tuổi đúng như tiên đoán. Những câu chuyện trên khiến chúng ta khó mà có thể nói đó là chuyện ngẫu nhiên được. Số mệnh mỗi người phải chăng đã có một sự an bài nào đó mà khoa học hiện tại chưa thể lý giải? Ai đã an bài số mệnh con người? Trong sách Sáng Thế Ký của Kinh Thánh, ngay những chương đầu tiên cũng giảng Chúa Trời sáng tạo ra con người, sắp đặt một kế hoạch cho con người và giúp đỡ họ thực hiện kế hoạch ấy. Còn theo Phật gia, đó là những sinh mệnh cao cấp mà chúng ta thường gọi là thần. Họ an bài số mệnh dựa trên đức và nghiệp của mỗi người. Linh hồn bất diệt Các đời trước bạn tích đức hay tạo nghiệp, thì đời này bạn được phúc báo hay chịu nhận nghiệp báo đã gây ra. Đức nhiều thì làm đại quan, phát đại tài, mà đức ít thì sống trong đau khổ và bệnh tật. chung quy lại là nhân quả từ các kiếp trước tác thành. Vì sao phải an bài? Vì thế gian con người cần điều ấy. Để chuẩn bị cho vở kịch lớn thế gian, các vị thần sẽ phải sắp đặt vai diễn của mỗi người. Sinh ra ở đâu, lớn lên làm nghề gì, các mối quan hệ xã hội ra sao, kết duyên với ai, tất cả đều đã được sắp đặt để đảm bảo trạng thái của xã hội loài người. Có người cho rằng nếu đã là an bài thì phải chăng chúng ta cũng chẳng cần nỗ lực trong cuộc sống nữa. Bản thân sự nỗ lực của con người cũng là sự an bài. Người hiểu đạo, biết nhân quả thì nỗ lực làm việc tốt, lợi mình lợi người. Còn người vị kỷ thì nỗ lực làm những việc có lợi cho mình, thậm chí làm hại người khác chỉ vì danh vọng và lợi ích cá nhân. Câu này thoạt nghe có vẻ hợp lý. Nhưng thực tế, trong 7 tỷ người trên thế giới, có người tín thần, có người vô thần không tin định mệnh. Cũng lại có người nói rằng tôi chẳng quan tâm, không liên quan đến tôi. Và đương nhiên họ sẽ có hành động khác nhau. Khi tin vào định mệnh và luật nhân quả, tin vào ác giả ác báo, thiện giả thiện báo, thì chúng ta luôn cố gắng sống thuận theo tự nhiên, sống thiện lương, đạo đức Phật gia cho rằng mục đích của việc con người đến thế gian này là để học, để khiến sinh mệnh hướng thượng, có đạo đức hơn, minh triết hơn, chứ không phải để giàu có, nổi tiếng hơn hay được hưởng thụ sung sướng hơn. Và điều này diễn ra không chỉ trong một kiếp người, mà còn phải qua nhiều kiếp, gọi là luân hồi. Phải làm sao để hóa giải an bài của số phận? Thời nhà Thanh, có một vị tăng nhân nọ tu luyện rất tinh tấn trong một ngôi chùa. Thời đó, đạo tặc hoành hành khắp đất nước và chúng rất hung hãn. Một đêm, có một vị thần nói với vị tăng nhân kia trong giấc mơ. Ngày mai con sẽ chết. Có một tên cướp tên là Chu Nhị, hắn cưới trên một con bạch mã. Con đã nợ hắn trong một tiền kiếp. Con sẽ không thể tránh được hắn trong đời này. Vị tăng nhân bèn cầu xin vị thần. Con đã làm rất nhiều điều thiện trong đời này, con cầu xin ngài cứu con. Vị thần nói, không, ta không thể cứu con. Chỉ có con mới có thể tự cứu mình mà thôi. Sáng hôm sau, quả nhiên tên cướp cưỡi ngựa trắng xuất hiện và bắt vị tăng nhân, yêu cầu ông cũng nạp cho hắn tài vật và đàn bà. Vị tăng nhân lập tức nhớ lại giấc mơ đêm hôm trước. Ông tự nói với chính mình, ta đã tích nhiều tội nghiệp, đủ để kết thúc cuộc đời ta. Nếu ta để hắn tức đoạt tài vật và cưỡng hiếp phụ nữ, ta sẽ tạo nghiệp chồng chất lên nghiệp. Do đó, ông nói với tên cướp, ngươi là Chu Nhị phải không? Ta thà để ngươi giết còn hơn. Ngươi chỉ giết chết ta là đủ rồi. Tên cướp thất kinh hỏi, làm sao ông biết tên ta? Ta khẳng định ông phải là một thần tăng. Sau đó, vị tăng nhân kể lại giấc mơ của ông cho tên cướp nghe. Nghe xong, tên cướp bị cảm động sâu sắc và vô cùng hối hận. Hắn thả hung khí xuống rồi nói, oan oan tương báo đến bao giờ mới kết thúc được đây. Ông đã làm ta không thể tiếp tục làm điều ác nữa. Kể từ nay, ân oán giữa chúng ta coi như được hóa giải. Hắn bèn quỳ trước tượng thần, vái ba vái rồi rời đi. Rõ ràng, thiện niệm mà vị tăng nhân xuất gia đã cứu được ông